Hello, xin chào quý vị. Hôm nay lại có vui khi được gặp uh, quý vị chia sẻ ờ, hát ờ, cho quý vị nghe. Hôm nay mình sẽ hát một bài đó là một ca khúc nỗi buồn qua phượng Kính mời quý vị lắng nghe. đường xưa anh bóng hai đứa nơi đâu những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu ra biết bàn lòng ơi Oh. ngày mai xa cách hai đứa hai nơi phút gần vui nhau mất rồi tà tư là tên người ơi tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng biết ai còn nhớ đến ân tình không đường xưa anh bóng hai đứa nay đâu những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như ơi tôi nay xa cách rồi kỷ niệm mình xin nhớ mãi buồn điên một mình ơi chờ mong từng đêm gối chiếc nỗi u hoài này đã xem video nếu thấy hay thì quý vị nhớ ờ, đăng ký ủng hộ cho mình một cái like chia sẻ mọi người cùng xem nhé kênh của mình sẽ là phát sóng những 9 giờ tối hàng ngày cảm ơn quý vị nhiều